ở cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi này á thì nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút rang là cái nút này thì nó cũng sẽ tăng cái que cảm biến ở đó lên là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu hoặc là rang những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thừa thường xuyên tắt lửa thì shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang đây là cái loại công tắc rang đây giúp chúng ta có thể rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị khống chế cái ngọn lửa nữa nhiệt độ đó nữa thì khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ gạt qua vị trí bên trái này thì đó là bật cái tính năng rang các bạn không sử dụng thì gạt qua bên bên phải bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường thì như bếp này á, nó không có cái nút 3 giây đó trên bếp nên tôi sẽ khoan lỗ bắt cái công tắc vào đây còn có một số bếp như bếp này nó đã có cái con nút rang nè thì tôi sẽ thích hợp cái công tắc rang đó vào nút này các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ lên các bạn không sử dụng thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi thì bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường và đây là một số bếp đây thì bạn nào mà ưng ý với những cái mẫu bếp mà mình à, của mình á ưng ý rồi á và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua á và các bạn mà muốn gắn thêm cái công tắc rang đó vào cái bếp mình đang sử dụng ở nhà á, thì có thể liên hệ đến số điện thoại của anh Nam qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được bạn nào mà đã chọn cho mình được cái mẫu bếp mình ưng ý và phù hợp với mức giá của mình thì mình cũng có thể chụp lại cái vị trí màn hình ngay con đó và gửi kèm thêm cái mã số này ở vị trí bếp đó để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem như ở vị trí số 1 này dòng bếp Rinnai nút xoay mặt men chống xước giá 1 triệu 7 tiếp theo ở vị trí số 2 thì đây là dòng bếp có được sản xuất vào năm 2017 giá 2 triệu 2 bếp này thì cũng đã được gắn cái công tắc rang vào rồi và được sản... bếp này thì tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng nè ở vị trí số 3 này cũng là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước năm sản xuất của nó cũng là năm 2017 nhưng mà giá thì nó chỉ ở một triệu rưỡi thôi tại vì cái mặt trước này nó đã bị ố đây ừ. và cũng đã được gắn công tắc rang tiếp theo ở vị trí số 4 bếp này là mắt men chống xước nút xoay cũng đã được gắn công tắc rang ở vị trí số 5 đây là dòng bếp ờ, nút xoay mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 tiếp theo nữa là dòng bếp số 6 Rinnai mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2019 và cũng đã được gắn công tắc rang có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng ở vị trí số 7 đây là dòng bếp Paloma nút nhấn mặt men chống xước số 8 này cũng vậy mặt men chống xước giá 3 triệu ở vị trí số 9 thì cũng là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước này giá 2 triệu 2 tiếp theo ở vị trí số 11 đây là dòng bếp nút xoay mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 và ở vị trí số 12 này thì là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước nút nhấn 1 triệu 9 tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có bếp âm ga âm và từ âm và một số bếp có những cái chức năng full chức năng mặt kính cường lực thì ở vị trí số 13 đây là hàng dùng lướt được sản xuất vào năm 2019 mặt men chống xước màu à, xám lông chuột đây tiếp theo ở vị trí số 14 thì đây là dòng bếp kính Rinnai kính cực màu đen mặt kính này là mặt kính tràn viền nè thì à, bếp này thì nó sẽ có những cái chức năng nấu và nướng theo loại thực phẩm hẹn giờ nấu thì cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng ở vị trí số 15 đây là cái hàng trưng bày có mặt men chống xước màu đen được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 tiếp theo là ở vị trí số 16 đây là dòng bếp từ âm tô tô kia Toshiba đây là dòng bếp từ âm Toshiba thì ở đây là chọn à, chỗ bếp bên phải nè đây là bếp nướng và đây là của bếp bên trái và những cái nút này là nút bật tắt bếp cho um, từng bếp bên phải bên trong bếp nướng và bên trái ở trên cùng này là cái uh, nút công tắc nguồn giờ tôi sẽ giới thiệu qua một số dòng bếp kính full chức năng ở vị trí số 17 đây là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực viền của nó là inox thì bếp này nó sẽ hơn những con bếp khác là nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp à, bếp nướng thì nó cũng có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và hẹn giờ nướng nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử ở bếp bên phải thì nó sẽ có chế độ chiên chế độ uh, nhiệt độ chiên và nấu nước hâm chế độ uh, ờ, rang nút 3 giây bên phải bên trái của nó thì nó có nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nấu thì ở bếp này thì nó chỉ có hẹn giờ nấu một bếp thôi Tiếp theo ở vị trí số 19 đây là dòng bếp Paloma 61VWCK Bếp này thì nó sẽ hẹn giờ được cho cả hai bếp nấu và một bếp nướng Nhưng nó chỉ sử dụng chung một cái màn hình hiển thị thôi Thì nó cũng có cái hình mô phỏng của bếp Thì các bạn bấm vào phím đồng hồ cái biểu tượng đồng hồ đèn sáng ở vị trí bên nào Thì nó sẽ hẹn giờ cho bếp bên đó Bên trái thì nó sẽ có nấu nước, nhiệt độ chiên và nút 3 giây Bên phải thì nó nấu cơm và nấu cháo ở vị trí số 20 thì đây là dòng bếp Greenlight đây là dòng bếp cao cấp đây thì nó sẽ có tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp này nó sử dụng riêng cái màn hình hiển thị nè và chế độ ờ, chọn nhiệt độ chiên ở bếp bên phải thì nó sẽ có thêm là nấu nước và nấu cơm bên trái thì nó có nút 3 giây còn bếp nướng thì nó sẽ có nướng tự động theo loại thực phẩm là cá khô phi lê mực một nắng nút điều chỉnh là nút điện tử và nó sẽ có thêm là nướng ờ, bánh mì nướng cá và nướng ờ, giữ ấm giữ nóng lại và ở trên là hẹn giờ thì ở hẹn giờ ở bên nó chỉ có hai tối đa được 12 phút thôi còn ờ, cái hẹn giờ mà tự động theo loại thực tự động á, cái hẹn giờ mặc định của nó vào sẽ được 15 phút tối đa ở vị trí số 21 cũng là dòng bếp riêng này thì nó cũng sẽ có những cái chức năng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng nó cũng sẽ thay đổi cái vị trí đây một số bếp thì nó sẽ ở vị trí bên ờ, chức năng mà nấu nước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 nướng cũng có hiện giờ nướng và nướng hai tầng lửa bếp này cũng có mặt kính cường lực màu đen đây tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng à, bếp từ thì đây là một số dòng bếp từ đây là những cái à, bếp từ mà chưa được vệ sinh nên tôi sẽ đưa ra một số giá à, phù hợp nhất các bạn nào muốn vệ sinh thì mình sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì trước khi giao bếp á, thì tôi cũng sẽ test những cái tính năng của bếp trước khi giao và bán thì cũng sẽ có bảo hành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 từ 4 chấm cho đến 7 chấm để đảm bảo được cái công suất ờ, nấu cho mỗi bếp Đây. tiếp theo thì tôi sẽ trở lại với video clip chính ngày hôm nay đến với dòng ờ, bếp ga hiệu Rinnai model là KGM64DG đây là cái nội thất của bếp đây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 đồ vô quý lọc giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất thì đây là bếp đây cái mặt bếp là mặt men chống xước đầu chia lửa của nó là một cái cầu nhôm nguyên khối nha đây là mức giá của bếp đây giá hai triệu tám đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kính lại rồi để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện thì bếp này được sản xuất vào tháng 1 năm 2016 đây là bếp nướng của nó đây có mâm hứng và vỉ nướng này đều là bằng inox này còn rất là đẹp ở bếp nướng này á, hầu như là không có phải sơn phết gì hết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 nếu mà để ý thì các bạn sẽ nghe tiếng tặc của Roland đóng lại và cái đèn ở đây nè nó cũng sẽ chớp đỏ khi bếp thực hiện xong một cái nhiệm vụ của nó còn có một số bếp á, thì nó sẽ nghe một cái tiếng bếp báo lên đó là thiết kế của mỗi dòng bếp công tắc đang ở vị trí làm mở đây tính năng thứ hai là khóa ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt để thay cho hai cái đáy nồi ở que cảm biến này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 thì cái tuổi thọ của cái viên pin này nó sẽ giảm đi thay vì ta có thể sử dụng được 2 đến 3 năm mà không cần phải thay pin mới <coughs> bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm ngọn lửa lại <coughs> nhiệt độ bếp bên phải tôi đo là 220 nè còn ở bếp bên trái này 250 còn về bếp ga Nhật này á, thì nó chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản và cái que cảm biến của nó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 khi gắn thì ờ, shop sẽ gắn qua một cái lỗ bắt ở vị trí này thì các bạn sẽ gạt qua vị trí bên trái này thì mở tính năng rang nó lên còn các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt qua vị trí bên phải để tắt đi để nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường thì đó là đối với cái dòng bếp mà không có cái nút 3 giây ở trên bếp này còn đối với một số bếp mà nó có thêm cái nút 3 giây á thì tôi sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây đó các bạn sẽ giữ cái nút 3 giây đó đè giữ khi đến khi nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến lên ở nhiệt độ cao nhất các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường bếp đã khóa ra sau cái chế độ là nước cạn nồi công tắc đang ở vị trí mở đây và cái đèn này nó cũng sẽ chớp đỏ nè khi bếp thực hiện xong một nhiệm vụ của nó còn về pin sạc thì nó cũng có cực âm và cực dương khi giao bếp thì tôi cũng sẽ đánh dấu cộng và trừ trên viên pin này để à, dễ phân biệt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 hôm nay thị trường nội địa Nhật